Vâng, xin chào tất cả các bác và đến với cái video này em xin giới thiệu đến với các bác về cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang tích dành cho các bác tay cái khi các bác đi chơi tại các đấu trường C1 các có thể lắc hột đi theo ý muốn của mình đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 hột tài xỉu hoàn toàn không tang và lắc hột theo ý muốn bác nào đã sở hữu cái bộ hột tài xỉu lắc theo ý muốn bên cơ sở sơn tài xỉu bên em rồi các bác đã thấy được cái độ hiệu quả của nó rồi đúng không ạ cái bộ hột này em bán rất là lâu nay rồi và cũng đã dành cho các bác rất là nhiều chiến thắng về mình bác nào mà muốn được tư vấn hay muốn được hiểu thêm về bộ hột cứ liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình đây hoặc các bạn zalo về em em sẽ tư vấn cho các bác với cái bộ hột này em đảm bảo cho các bác ăn thua chảy hột không có gì các bác nhé đây đây là cái bộ hột tài xỉu 2020 lắc hột theo ý muốn ngoài ra các bác có thể lắc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 xỉu nè tài nè xỉu nè tài nè xỉu này được chưa ạ các để ý từ nãy giờ là cặp ra rất là nhiều cặp ra nhiều là tỷ lệ lên bảo nó nó rất là cao và sau đây em sẽ lắc giữ thử cho các bác đang xỉu em lên tài và lắc giữ tài này đó tài này em giữ này một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này được chưa ạ đan tài đúng không em xuống xỉu này đó xuống xỉu được chưa ạ lắc giữ xỉu thì nó cũng giống như lắc giữ tài thôi bác nào mà sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 hoàn toàn không tang lắc thầy muốn bên cơ sở sơn tài xỉu bên em em sẽ chia sẻ cho các qua cái cách để các bác có thể điều khiển được bộ hột đi theo ý muốn của mình